ít khi tâm chỉ rảnh rang à não tiền kết bộ sân tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc ma nghe pháp nhiều chứ phật cởi khen Bữa sanh tiếng tuệ vô biên, Thường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng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 từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 236 như pháp kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được ăn vui tiến hóa và dạ con kính dân mít đến sư Dạ, <clears throat> con cũng kính đảnh đề Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính chào đại chúng. Chỉ có khoảnh khắc này mới là Pháp để hiểu mà thôi, mọi thứ qua đi rồi không còn cái hiểu nào nữa. Giàu có nhớ, có thương, có ghét, hàng muôn vạn lần, những điều đó không bao giờ quay trở lại. Vì mỗi thứ chỉ sanh nên một lần duy nhất trong vòng sanh tử luân cho đến ngày vô dư niết bàn, không có một kiếp sống nào được lặp lại, cũng không có một cái nghe nào được lặp lại, không có một cái thấy nào được lặp lại, không có một cái tham nào được lặp lại, chỉ có sự díu tiến, trôi chảy mãi mãi ừ. và vô cùng còn rất nhiều vô lượng những phiền não không thể nào mà chúng ta có thể diệt sạch được những cái phiền não này còn rất nhiều rất nhiều phiền não ư ngày nào và ngày nào thì chúng được tận diệt không ngày nào mà một khoảnh khắc của a la hán đạo được sanh khởi thì ngày đó khổ đau và chỉ có các phương chỉ là các pháp và chỉ có pháp hiện giờ tỉnh giác thêm với các nếm xúc chạm các cái hình ảnh màu mùi vị âm thanh này chúng ta vẫn cho là tôi thấy người này tôi thấy người kia tôi nghe người này tôi nghe người kia và thế giới này thật đông người nhưng không thế giới chỉ có một hình ảnh xuất hiện người thế giới chỉ có một âm thanh xuất hiện thế giới chỉ có một cái nghe xuất hiện một cách đơn độc thế giới chỉ có một cảm thọ duy nhất xuất hiện rồi lại biến mất như vậy thế giới của pháp hữu vi thật là cay độc thế giới của pháp hữu vi thật là nguy hiểm và thế giới của pháp hữu vi luôn luôn bị phiền não vô minh lương tựa che đậy và chúng là cái lơi duyên sanh của chúng nên là ngũ quẩn là cái lơi duyên sanh của chúng khi nào mà chúng ta thấu tỏ được à, ngũ quẩn trong đời sống hiện tại với con đường tứ niệm xứ thì đây chính là hải đảo còn cha mẹ vợ chồng con cái tiền bạc và thân ngũ quẩn này chúng cũng không phải là nơi đương tựa chúng chỉ để sử dụng vào những cái mục đích khác nhau trong đời sống chúng sanh vô minh thì sử dụng cho chúng vào các dục lạc các uống trần sự thèm khác còn trí tuệ thì sử dụng chúng à, để lương vào chúng để quán xét lấy chúng và xuất ly khỏi chúng và không còn sanh tử luân hồi nữa ngày nào cũng vậy thôi ngày nào ngày mai cũng vậy thôi kiếp sau cũng vậy thôi chỉ có cái thấy ở biển cả chết đi ở biển cả cái thấy ở sông ngòi chết đi ở sông ngòi cái thấy ở bên nước này chết đi cái thấy ở đây cũng chết đi và chỉ có cái thấy sanh ở chỗ này chỗ kia cái nghe cũng vậy ngửi cũng vậy nếm cũng vậy xúc chạm cũng vậy những cảm thọ cũng vậy như vậy chân lý và các pháp ở muôn nơi à, ai có con mắt tuệ thì dần dần sẽ thấy ra được à, tất cả những cái tính chất này thật là vụt qua, thật là mau. Và nếu mà chúng ta thấy rõ thì chính là cái hải đảo. Nếu mà chúng ta thấy Pháp thì chính là cái hải đảo mà trong cái bài kệ hôm nay chúng ta học và Đức Phật giảng. Bây giờ chúng con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo ạ. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwa Demi Swakhato phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno phagavato Savaka Sankho Sankhang Namasami Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính thành lễ tán dương ân đức Tam Bảo Đức Phật Đấng Thế Tôn bậc toàn chi diệu giác vô lượng từ bi Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại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 các bậc thầy tổ các bậc hữu ân cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quý thuộc chư dạ xoa đông vương cẳng thác bà xúc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa ở gần ở xa ở khắp mọi nơi và tất cả quý cô tu nữ cùng chư phật tử mong cho tất cả quý ngài và quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa tu tiến trong chánh pháp của đức phật ngõ hầu chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau nam mô bút tha giác Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 236. Chúng con xin đọc một lần. So cam so rô hí đi bát mắt tạ nô khiếp băng quá giác mát pandito phá quát nít thành tát mát nô anak nigang nigano dipang ariya phu Mỹ mê hí sĩ Phu ní mê hí sĩ Ngài Chánh Thân dịch nghĩa Việt là Chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân Như vậy hòn đảo ở đây chính chính ngươi này chính chỗ nào À chính ngươi hãy hãy thức tỉnh cái đời sống này Với chánh niệm tỉnh giác Với những lời Đức Phật dạy áp dụng vào con đường Để để đoạn trừ vô minh sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm và suy nghĩ đang bị chấp thủ này cho chúng là một con người mà thực tế chúng chỉ là các quẩn, các xứ, các giới, các đế luôn luôn vô thường, tan hoại, hủy bệnh tật chứ không không có là và họ đây chính là về hòn đảo ở đây chính là tứ thánh đế hay là tứ niệm xứ hay là bát chánh đạo hay là gì hay là chính là tâm của mình đã đi đến bất động giải thoát thanh tịnh đó chính là hòn đảo hải đảo như vậy hải đảo thì không phải là cha mẹ con cái tiền bạc nhiều chùa cao phật lớn hải ở đảo ở đây chính là mắt đã được thu thúc mắt đã được hiểu là vô thường là khổ là vô ngã là nhà hoa là cánh đồng trống là biển sâu là đầy thú dữ tai mũi lưỡi thân đó chính là nhàm chán đi tham không còn chấp thủ bất cứ một vật gì trên đời đó chính là hòn đảo cho bản thân còn đạo cho bản thân như vậy là dập tắt sanh tử phải không như vậy ngày nào mà tâm của mình nó còn ước ao thèm khát bất cứ một bóng ảnh nào một âm thanh nào một mùi vị nào một cảm thọ nào một hành nào một thức nào thì ngày đó ờ, chúng ta còn cái tâm này cái thức này nó còn sanh ở chỗ này chỗ kia và nó lại tiếp tục những ngũ quẩn mới và lại tiếp tục một con đường dài già bệnh chết sầu bi khổ u ai như vậy thì chúng ta tu tập ở đây à, không ai tu tập cả mà chính là trí tuệ hiểu được cái con đường và trí tuệ giúp cho những cái ngũ quẩn sau được tốt đẹp hơn được thanh tịnh hơn được đi đến đi nếu đi vào những thế gian này để trở thành các bậc thánh nhân để chiếu sáng cái ngọn hải đăng giáo pháp của Đức Phật để chấm dứt sanh tử luân hồi chứ cũng không có cái tôi nào tu tập cho kiếp sau cả ừ. chỉ có hành uẩn tu tập cho hành uẩn và diệt trừ hành uẩn và cũng chính hành uẩn vô minh và tạo ra hành uẩn hành uẩn này tạo ra nghiệp nghiệp để tạo ra quả như vậy thì hàng ngày chúng ta thấy luôn luôn có quả luân nghiệp luân và phiền não luân ngay ở những khoảnh khắc này khoảnh khắc của thấy nghe ngửi nếm đụng nơi bạn chính là đăng quả luân của chính bạn mà kiếp trước nghiệp đã tạo rồi những cái phiền não này đang sau những cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng đó giấy khởi thiện hay bất thiện lại thúc đẩy qua thân và khẩu và chúng ta lại tiếp tục ờ, tạo nghiệp nữa đó là một vòng duyên sanh khép kín và bất tận à, chỉ khi nào chúng ta nhổ gốc vô minh lên thì vòng duyên sanh này mới chấm dứt như vậy thì ngay sau khoảnh khắc thấy nghe người nếm được này chúng hiểu được không hiểu được cái thì cả chúng ta có học tam tạng kinh điển thì mù thì vẫn là mù và vô minh thì vẫn là vô minh ngôn từ thì vẫn chỉ là ngôn từ và chúng ta cần phải nhớ rất rõ đức phật đã nói cho chúng ta biết pháp ở đâu các bạn cứ để ý xem có phải là sau cái thấy chúng ta vô minh sân hận tham ái ganh tị bỏng sẻ ngay sau cái nghe sau cái ngửi nếm xúc chạm nhưng vô minh nó không nằm trong cuốn sách đâu vô minh nó nằm ở ngay đây ngay bây giờ chúng ta đang nghe pháp cũng có vô minh nữa chứ không phải là không có vô minh bây giờ chúng ta không có cái hiểu thì sao vậy thì vẫn có vô minh thôi à vậy thì vô minh nó đang hiện diện ở khắp mọi nơi và suốt cả ngày khi chúng ta thức dậy nhờ được nghe chánh pháp à, chúng ta mới hiểu được vô minh ở đâu à, chứ không hiểu chúng ta lại nói là vô minh là mô há <laughs> vô minh không phải là mô há à, mô há là một cái từ và chúng ta thích một cái từ chứ không thích cái không thích hiểu cái trái vô minh rồi chính người hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân mình như vậy là giáo pháp này chúng ta không thể lương tựa vào ai được chỉ lương tựa vào chánh pháp của đức phật thôi như vậy là chúng ta trí tuệ về tự thân của chúng ta chúng ta còn ngày nào chúng ta còn chạy theo ai đó chúng ta chưa thực sự hiểu được pháp trong đời sống hàng ngày thì chúng ta chưa có hải đảo chưa có hòn đảo à, chúng ta còn chạy theo ôi vị này giỏi quá vị này là thiền sư vị này là thánh nhân như thế này như kia nhưng mà bạn chưa hiểu pháp là gì thì bạn chưa có hòn đảo chưa có hải đảo giàu có ngàn ngàn các bậc thánh nhân hay chăng nữa cũng chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả nếu mà chúng ta có đến gần các ngài nhưng mà chúng ta không hiểu pháp à, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó như vậy chỉ khi nào trí tuệ tự thân của chúng ta thì chúng ta mới diệt trừ được phiền não của chúng ta bởi vì Chúng ta là người biết chúng ta nhất Còn tất cả mọi người khác không thể biết chúng ta Chỉ biết một chút xíu Có bậc thánh nhân biết chúng ta cũng chỉ biết một lượng phần nào đó thôi Nhưng mà tất cả những cái gì sanh khởi nơi chúng ta Thì chúng ta là người rõ biết nhất Câu trả lời, câu hỏi Chúng ta hỏi lên thì câu trả lời chúng ta cũng đã ngầm hiểu nó rồi vậy khi mà chúng ta hiểu chúng ta hỏi ai đó là con tu cái này có đúng không là chắc chắn là, là trong tâm của chúng ta biết là đã sai rồi vậy hãy cấp tốc tinh cần à, hãy cấp tốc tinh cần gọi là atapi đó à. vậy làm sao để mà cấp tốc tinh cần được chỉ khi nào chúng ta hiểu biết được chúng ta kinh cảm được cái sự vô minh kinh cảm được cái dòng luân hồi sinh tử không một bóng người mà chỉ có những cái núi xương thịt được ái dục tạo ra và rồi vứt bỏ chỗ này chỗ kia rồi thương tiếc rồi thật là vô nghĩa mà dầu chúng ta muốn giác ngộ cũng không giác ngộ được muốn không thoát muốn thoát khỏi tham ái cũng không thoát khỏi được ngày nào chúng ta cũng phải phục vụ cho ông chủ đó thì sao à, lúc đó chúng ta mới thấy sợ hãi ừ. nên là chúng ta mới hãy cấp tốc tinh cần tinh tấn như vậy tinh cần tinh tấn ở đây này tất cả những điều thiện chúng ta đều phải quý trọng và nhất là cái tâm thiện của chúng ta nó bất cứ nó sanh khởi giờ nào phút nào giây nào dầu là một niệm nó sinh là chúng ta phải nuôi dưỡng được cái tâm thiện đó lên mà nếu chúng ta không nuôi dưỡng được từ những cái thiện nhỏ bé từ những cái khoảnh khắc nhỏ bé nó sanh khởi đó thì chúng ta là người thất bại trong chánh pháp của đức phật ừ. thất bại ừ. vì sao vậy mục đích của hành thiện phải là cái gì đó chúng ta là nuôi dưỡng chánh niệm nuôi dưỡng các thiện pháp mà chánh niệm là thiện pháp tối thượng trí tuệ là tối thượng chúng ta đã trải qua địa ngục ngạ quỷ súc sanh bằng sanh rồi chúng ta đến giáo pháp của đức phật một giáo pháp hoàn hảo như vậy tại sao chúng ta phải lo ăn tại sao chúng ta phải lo mặc tại sao chúng ta phải chạy vòng vòng à, chúng ta không no gì hết á tôi khuyên quý vị nè hãy no hiểu giáo pháp đức phật ăn uống chỉ cần chén rau một chén cơm một chút nước tương thời gian để chúng ta đi kiếm tiền thật nhiều thì hãy dành ra chỉ nếu có cần thì cần một chút ít và hãy để dành thời gian để nghe pháp để nghiên cứu giáo pháp của đức phật và để chánh niệm thu thúc các căn xuyên qua thấy nghe ngửi nếm đục xúc chạm trong đời sống hàng ngày hãy tinh cần tinh tấn hãy tinh cần tinh tấn mà khi nào mà chúng ta thấy tâm của chúng ta nó tinh cần tinh tấn mà nó hăng say trong thiền pháp ngày nào cũng như ngày đó niềm tin của chúng ta với chánh pháp của đức phật bền bỉ thì chúng ta biết nè đạo quả nó sẽ đến mau thôi ngày nào chúng ta hiểu được thực tại thì ngày đó chúng ta rất là rất là quý kính đức phật giáo pháp và chư tăng cái đó mới là giới hạnh chứ không phải là chúng ta sinh đọc mấy cái giới đó rồi chúng ta có giới đâu thưa quý vị giới hạnh trong giáo pháp của đức phật nó rộng lớn và minh mông nhưng mà khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được sự rộng lớn sự thâm sâu của nó sự cao quý hãy cấp tốc tinh cần rồi tinh cần cái gì tinh cần phát triển con đường tứ niệm xứ này vì chỉ có đức phật chánh đẳng chánh giác ra đời thì mới có được chánh pháp mới có ngài chỉ về thực tại mà chúng ta sanh vào cái thời có giáo pháp thì cái trí tuệ của chúng ta mới được nuôi dưỡng bởi cái thánh đạo này mới chấm dứt sanh tử luân hồi được đức phật không ra đời thì không bao giờ có có cái điều đó xảy ra và giáo pháp này nó cũng có hạn định thôi vì thời gian vì không gian vì nghiệp à, của chúng sanh đến thời thì giáo pháp này chìm và biến mất à, theo nhân duyên của nó mặc dầu pháp bảo thì nó vẫn ẩn tàng nhưng mà không có ai còn thấy đúng nữa do vậy đức phật khuyên chúng ta phải tinh cần gấp sáng suốt tinh cần tinh tấn hãy trở thành bậc trí hãy trở thành bậc trí ngày nào chúng ta chưa đắc tu đồ vờ chưa chưa đắc được ngày nào chúng ta chưa tuệ chi được danh và sắc trong đời sống thì chưa trở thành bậc trí được ngày nào mà chúng ta tuệ chi được danh và sắc thì ngày đó bắt đầu bậc trí chúng ta là là bậc trí bắt đầu là bậc bậc trí tuệ chi được danh sắc thì bắt đầu là bậc trí và cho đến <coughs> ngày thành đạo a la hán như vậy con đường này Đức Phật hướng chúng ta đến trở thành bậc trí Chứ không phải là hướng chúng ta trở thành chư thiên hay phạm thiên Các phước lành để hưởng những cái quả báo trong sanh tử luân hồi <laughs> Có cấu quế đã được rũ bỏ Như vậy là tâm của phàm phu thì luôn luôn có 10 cái cấu quế 10 cái loại phiền não hay là có bốn như là dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu đó là những cái cấu quế của tâm không còn vết nhơ nữa <coughs> tức là tâm của chúng ta <coughs> đối với những cái sắc thấy nghe người nếm đụng tâm của chúng ta nó không khỏi nên tham <coughs> không khỏi nên si mê trong sáng tham tinh còn gì nó bay vô cổ họng sư bà không còn vết nhơ nữa như vậy tâm của chúng ta vốn dĩ à, nó rất là trong sáng nhưng mà do, do tiếp xúc với các căn trần nên là những cái phiên não nhiễm ô <coughs> nó sanh khởi và nó trở thành thói quen trở thành cái tập khí rất là khó bỏ phiền não và chúng ta thấy rằng hàng ngày kể cả chúng pháp của đức nào cũng nghe pháp như vậy nhưng mà chúng ta thấy chúng ta thử suy xét kể một cách chân thật thì vô minh nó nhiều khủng khiếp tâm thiện thì lại rất ít trí tuệ thì thôi à, xin thưa với quý vị nè một ngày mà chúng ta được vài khoảnh khắc hiểu về cái hiểu về thực tại thôi là chúng ta thấy cả một bầu trời ừ, an tịnh rồi đó <clears throat> nhưng mà có đâu thưa quý vị à, hãy chân thật một chút à, trí tuệ không dễ gì sanh khởi ừ. chỉ khi nào chúng ta hiểu đúng thật đúng về giáo pháp về thực tại này trí tuệ nó mới mon men bắt đầu nó mới có khe hở nó mới ngói lên được thôi rồi nó cũng tan biến mất rất là mau rồi có cấu uế đã được rũ bỏ ngươi sẽ đến gần lãnh địa thuộc cõi trời của chư thánh à. như vậy à. chính là tâm thanh tịnh bậc thẩm tâm thanh tịnh rồi tiếp theo là cái từ à, xô Sokarohi Dipa Matano là chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân. Điều mẹ cha bà con không có làm được, người hướng chánh làm được, làm được tốt đẹp hơn. Vậy người nào có chánh chi kiến, nghe diệu pháp của Đức Phật, hiểu lời dạy của Ngài, đó chính là một hải đảo. mà cái hải đảo đó mình có hải đảo rồi thì những cái người đến với cái hải đảo đó thì luôn luôn được sự an lạc và là cái nơi chỗ đậu cho nhiều người cũng được đến chính ngươi hãy tạo ra cái hòn đảo cho bản thân như vậy không ai tạo cái hải đảo cho chúng ta cả ừ. cái câu kệ gì mà chúng ta biết đức phật vậy nè à, không ai thanh tịnh ai đó nè ừ tịnh không tịnh tự mình không ai thanh tịnh ai từ các ô tí thì chúng ta biết rồi nó là một cái động từ và ở đây thì nó cũng chia là danh từ hãy làm hay là đi băng đi pá đi băng đi pá nó là một cái ngọn đèn hay là một cái hải đảo nó là một cái danh từ nam tánh và ở đây chia theo đối cách khiếp băng khiếp băng qua giáp mắt là hãy đến à, hãy cấp tốc tinh cần hãy cấp tốc tinh cần tại sao phải cấp tốc tinh cần bởi vì cái pháp vô thường như vậy á, à, chúng ta chúng ta không biết được ngày mai đêm nay có thể à, đêm nay có thể là chúng ta ngày mai chúng ta đã vào bào thai của một con rắn ngày mai có thể là một con rắn ngày mai đã có thể vào thai của một con lai của một con trâu của một con bò hay là của một cái người mẹ người cha nào đó ở một cái nơi xứ sở rất là xa xôi mà nếu chúng ta không tin cần sáng suốt á, thì chắc chắn một điều là đa phần là à, đi theo cái hướng mù lòa như vậy à, à, chúng ta biết đời sau thì biết qua cách nào biết qua chính cái hành động nghiệp của mình tất cả những gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày và những cái gì thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày thì những cái đối tượng nó được lưu vào trong tưởng và cái tâm cận tử nó sẽ báo cho bạn biết như vậy chính cái đời sống hàng ngày của chúng ta cái tâm cận tử thiên về cái gì thì cái tâm cận tử cái cảnh cận tử thường nó đến vào cái chỗ đó như vậy khi nào mà chúng ta đắc tu đầu quần rồi thì chúng ta đã chứng ngộ niết bàn này thì không nói nhưng mà chúng ta biết là cái tâm nó nghiêng về cái gì giống cũng giống như là cái cây đó nó nghiêng về cái hướng nào người ta cắt thì cây nó sẽ đổ về hướng đó như vậy thì chúng ta căn cứ vào đó thì chúng ta sẽ chuẩn xác nhất với lời đức phật dạy không chạy vào đâu được quá giám má à, và chúng ta biết được rằng là chúng ta phải tinh cần rất à, sáng suốt làm nhiều việc thiện vì sao vậy vì tâm của chúng ta ờ, các dục nó rất là mạnh và nó luôn luôn hướng chúng ta đi vào cái con đường ô nhiễm đi vào con đường ô nhiễm chúng ta nói nói hay về chứ nói nói đạo pháp thì kia chúng ta nói nói hay về chứ tại vì những tham ái kể cả chúng ta già 8, 90 tuổi quý vị đừng có nghĩ rằng là ai đó mà nói rằng là không có chuyện đó đâu thưa quý vị sức mạnh của tham không phải là chuyện mà à, hiểu pháp không có nghĩa là chưa có nhập nhò gì cả thưa quý vị vị tu đầu quần cũng chưa có lay động gì hết á phải là vị a la hàn thì năm dục nó mới được chấm dứt thì quý vị thấy là cái sức mạnh của ông chủ không phải cái chuyện mà phàm phu mà chúng ta à, đừng có nghĩ rằng mình hay ho gì à, chính vì vậy chúng ta phải tinh cần tinh tấn mà nuôi dưỡng cái con đường chánh pháp vì chúng ta chết bất cứ lúc nào không có ai điều đình được đội quân thần chết hết đó à. Rồi quân thần chết giàu là bạn 20, 30, 40, 50 Thậm chí là trẻ thơ đang ở trong bụng Nhưng mà chết ngay tử cung của một bà mẹ ừ. Thậm chí là rước cả bà mẹ đi luôn à, Không có tiếc gì hết ừ. chúng ta biết nè không không có ai đón chờ không không có chúng ta đừng có mong cầu gì để cái thế giới này tôi sẽ sống lâu này kia tôi đặt gặp sư này sư kia không có chớ có như vậy ừ. hãy tinh cần tinh tấn trong diệu pháp của đức phật đừng có chờ đợi à, ai cả trong kiếp sau để mà nảy hướng tu tập đó là vô minh và thẳng ai gặp chánh pháp rồi hãy mau mau giúp bàn càng mau càng tốt <laughs> đừng có chờ đợi không ai chờ đợi ai ừ. cái đó là vô minh nó, nó xúi dục <clears throat> mà có cái gì đâu để chờ đợi có ai đâu thế giới là những bóng ảnh là những bóng ma ẩn ẩn hiện hiện ngay trong nhà của mình nữa thôi toàn là ngũ quẩn ma không à không có cái gì cả thưa quý vị rồi tiếp theo nữa là khiếp tăng quá nó giá là hãy cấp tốc tinh tấn quá giá ná tức là tinh cần tinh tấn ha người hãy lên tinh cần người hãy lên tinh cần tinh cần ở đây chính là pháp ừ. người mà thấy sợ hãi sanh tử thấy cái vòng trầm luân này không có đáng gì cả thấy thật là khủng khiếp thật là hãi hùng ừ. rồi tiếp theo nữa là pandito phá quá là hãy trở thành bậc trí ừ. phá quá phá quá là trở thành còn pandito là bậc trí bậc trí ở đây này thế nào gọi là bậc trí ai hiểu tứ niệm xứ ai tu tập tứ niệm xứ là bậc trí ai tu tập bát chánh đạo là bậc trí ai thấy tứ thánh đế là bậc trí ai quán sát được 12 nhân duyên cũng là bậc trí vân vân <clears throat> ba bảy phần trợ đạo đó là bậc trí bậc trí này gì? là trí tuệ hiểu được pháp hữu vi là vô thường là khổ là vô ngã bậc trí ở đây chính là tâm của người nào khởi lên được cái trí này gọi là bậc trí rồi cái từ uh, ờ, đích thâm Nithanta Mano Anna Nigano là có cấu uế đã được gỡ bỏ, đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ nữa. Như vậy tất cả những khổ đau ở trên đời này không có ai tạo ra cả, chính là vô minh. Vô minh nó tạo cho thế gian này rất nhiều vết nhơ rồi nó phủ lấp đi. Rồi lâu lâu cái thiện đó, nó sanh khởi nó lại tràn qua một chút xíu rồi cái bất thiện nó lại phủ lấp đi à chúng ta lại vui trong cái thiện pháp một chút xíu rồi vô minh nó lại phủ đi nó lại cho ra à, à vô minh nó tạo tạo ra những vết nhơ này phải không nó tạo biết bao vết nhơ nó tạo ra những vết nhơ mà vợ giết chồng cha giết con mẹ ngủ với con trai cha ngủ với con gái rồi là à, tà tư tà hạnh chồng người vợ người trộm cắp tà dâm tà hạnh ác độc ừ, không thiếu gì ở trên đời này không phải là ai đã tạo là cái này ngày nào mà chúng ta còn vô minh để còn có khổ đau ừ. nên là chỉ có chúng ta cho học trong chánh pháp rồi thì chúng ta mới mới diệt được cái tâm vô minh ở nơi chúng ta thôi còn vô minh ở người khác làm sao chúng ta diệt được nên là chúng ta không có quyền gì để diệt được vô minh ở người khác cả như vậy ai đó đánh chửi nhục mạ tha điều đó không liên quan gì tới mình cả mà cái liên quan ở trong mình chính là vô minh nơi mình vô minh tà kiến đó là những cái cấu quế và không có cái gì cấu quế bằng vô minh phải không à, không có gì cấu quế bằng vô minh hết gỡ bỏ được vô minh không còn vết nhơ nữa từ uh, à, nít thanh tát mát nô là gì nó có hai từ thanh tá cộng má nát là một cái nhóm tâm tánh chia theo chủ cách được bỏ cấu quế ở đây chính là gì dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu là những cái cấu quế à, mười phiền não là những cái cấu quế tham sân si là những cấu quế biết thanh tắc căn thanh tiếp đồ ngữ lý còn biết tác ở đây chia theo quá khứ phân từ còn à, cái từ nguyên mẫu của nó là niết thạch tý ha à, là đã được rũ bỏ như vậy đã được rũ bỏ là đó là tâm đạo a la hán đã được rũ bỏ về con đường bát chánh đạo đã được tẩy trừ đã được tẩy trừ bằng chánh niệm tỉnh giác tiếp đầu ngữ lý là khỏi hay lìa xa khi nào mà chúng ta hiểu thế giới này thật là rỗng không chỉ có những cái âm thanh sanh khởi rồi hoại diệt chỉ có những cái bóng ảnh những cái sắc màu của những cái tứ đại này tứ đại kia xâm diệt vô chi vô giác mà chúng ta cứ nhận nhầm tưởng là tôi là của tôi là tự ngã của tôi thì cái đó thật là đau khổ phải không à. tiếp theo nữa là cái từ um, má lá là cấu quế là vết nhơ cái từ uh, à, anna anang ăn anangano à, gọi là ăn cái nát ừ. là một cái nhóm từ năm tánh chia theo chủ cách là không còn vết nhơ nữa không còn vết nhơ là tâm đã sạch bóng những cái vô minh lậu hoặc chấp thủ tiếp theo nữa là từ ăn cái nát là một cái danh từ năm tánh là vết nhơ chấm đen tàn nhang tỳ vết ừ. rồi cái tiếp theo cái từ ngữ là Dippang Hariya Phu Minh Upe Hisip là người người sẽ đến gần lãnh địa thuộc cõi trời của chư thánh Dippang Dippa đó là một cái tính từ nữ tánh chia theo câu kệ để chia theo đối cách là cõi trời cõi trời chỉ cho cái cảnh an lạc thiên lạc và cái loại an tịnh nữa trong cái bài kệ này chính là nội tâm của bậc thánh bậc thánh này bậc thánh a la hán nữa hay là đức phật hay là gọi là niết bàn tiếp theo là ariya phu minh ariya cộng với phu Mí phu Mí phu Mí gọi là cõi ha hay là cái à, cái nơi cho chúng sanh đương nhờ một cái nhóm từ lữ tánh chia theo đối cách là lãnh địa của bậc thánh lãnh địa của bậc thánh Ariya là một cái tính từ chỉ cho bậc thánh tức là bậc đã tâm đã hết cấu quế phiền não phu mỹ là cái lãnh địa hay địa phận upe hí upa căn của nó là căn y động từ ở đây chia theo tha động từ là sẽ đi đến gần sẽ đi đến gần cú phá là gần hay hướng lên trên là hướng thượng đó ừ. đó là những cái từ ngữ được trích trong bài kệ được hiểu nghĩa theo bài kệ này và ở đây ngài thích minh châu ngài nói là hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu quế thanh tịnh đến thấm địa chư thiên như vậy ờ, tâm mỗi người của chúng ta luôn luôn có những cái cấu quế khác nhau lúc thì mạnh lúc thì yếu à. lúc thì mạnh là lúc thì yếu và chính những cái cấu quế phiền não này làm hủy hoại à, đời sống của chúng ta và cũng hủy hoại nhiều cái đời sống khác như vậy hàng ngày thì à, mọi người thường à, thường cứ đi chắc người này người kia làm cho mình khổ đau mà mình quên mất cả cái ông chủ ở trong tâm đang ngự trị chính là vô minh à, chính là tham ái chính là dục vọng chính là tà kiến chính là chấp thủ các pháp là tôi là của tôi là tự ngã của tôi thì đó chính là gì đó chính là các cái cấu uế lậu hoặc cần phải đoạn trừ như vậy kẻ thù ở bên ngoài á, thì đa phần là ít có người phá hoại mình lắm nhưng mà tại vì mình có phiền não nên là nó tương giao nó tương ứng với những cái thành phần với những cái đối tượng đó khi mà chúng ta tiếp xúc mê đắm ở trong đó thích thú ở trong đó lâu ngày cái nhiễm ô đó nó mới làm cho chúng ta đau khổ và từ cái đó chúng ta trở thành cái thói quen các cái duyên của nó và phiền não ở cái cõi này thì nó có cái thức ăn của nó rất là lớn bởi năm dục à, bởi năm dục của nó năm dục là sắc thân hương vị xúc ừ. rất là hấp dẫn mà cái cái chúng hấp dẫn đó chính là cái tưởng của chúng ta thôi à, do mà chúng ta à, do do nghe rồi do thấy do ngửi do đến do xúc chạm rồi do suy tư sai lạc lầm tưởng những cái những cái màu của đất những cái cái sắc của đất những cái âm thanh của đất những cái mùi của đất những cái vị của đất những cái cảm giác nóng lạnh cứng mềm của đất à. những cái khúc thịt xương che đậy bằng những miếng vải đầy những mũ máu mỡ ở trong đó à, bất tịnh ở trong đó được chấp thủ ừ. nên chính vì đó mà à, đã lâu ngày tâm này nó say đắm nó chìm đắm những cái đối tượng này do không hiểu biết chúng như chúng là thực tế là không có một con người nào cả ở bất cứ một thế gian nào mà chỉ có các sắc là vô chi các âm thanh là vô chi các mùi là vô chi các vị là vô chi các cái cứng mềm nóng lạnh là vô chi vô giác như vậy ai tái sanh trong kiếp sau à, kiếp sau mình là ai không kiếp sau cũng chỉ là vô minh duyên hành mà thôi không có gì khác hơn khoảnh khắc này cả nếu chúng ta học hiểu về khoảnh khắc này thì chúng ta không có mong đợi gì kiếp sau cả vì kiếp sau thì chúng ta cũng biết chúng chỉ thấy nghe ngửi nếm đụng nếu mà là, là ác nghiệp thì ngửi thấy nghe ngửi nếm đụng ở biển ở biển sâu ở hang hốc ở địa ngục ở bàn xanh ở atula thôi rồi cũng già cũng bệnh cũng chết thôi nếu mà kiếp sau mà thiện vừa thiện vừa ác thì cũng cũng sao vậy cũng thấy nghe ngửi nếm đụng ở trên đất ở những cái ngôi nhà là những cái bộ xương như chúng ta vậy thôi rồi những cái kiếp sau là gì thì cũng thấy nghe ngửi nếm đụng ở cõi trời vậy thôi như vậy bất cứ khi nào là kiếp sau thì những cái thứ lại tiếp nối mà thôi không có không có con người nào cả mà chỉ có các pháp hữu vi là chính vì vậy mới là khổ như vậy rõ ràng là chúng ta tu tập cần phải có sự hiểu biết lớn lao về các pháp còn nếu không á tâm của chúng ta luôn luôn, nó nuôi dưỡng một hình bóng tôi là cái, cái gì trong kiếp sau và luôn luôn nó à, chính vì vậy mà chúng ta thấy kiếp này thì chúng ta thích cái thân này mến cái thân này chấp thủ cái thân này nhưng mà kiếp sau thì khi mà nó tái sanh vào con rắn con lai nó có chấp thủ cái thân này không? Nó không biết cái thân này là gì hết Nó không biết cái thân này là gì hết Nó không biết cái thân này là gì Nó chỉ là chấp thủ cái thân hiện tại thôi Bởi vì nó chấp thủ vào sự sống Nó chấp thủ vào cái hữu đó Do vậy chúng ta cần phải hiểu được Pháp Đức Phật chỉ có các ngũ quẩn sinh và diệt ở chỗ này chỗ kia kệ này à, được Đức Thế Tôn thuyết ra nói về người đồ tể và đứa con trai câu kệ này thì gồm có bốn câu bài kệ này đức phật thuyết là người này giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi người đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương ừ. đường trường thiếu tư lương như vậy một người trí mà chúng ta thấy người trí sanh ra đời và rất là lợi ích lợi ích cho đời này lợi ích cho đời sau và chúng ta cũng phải học à, gương như vậy vì sao vậy à, chúng ta tu tập để làm gì vậy để thương cái ngũ quẩn đời sau thôi à, thương cho ngũ quẩn đời sau và nuôi dưỡng ngũ quẩn này nếu chứng đắc đạo quả thì kết thúc còn nếu không thì nuôi dưỡng ngũ quẩn đời sau và nuôi dưỡng được ngũ quẩn đời sau ngũ quẩn đời sau sanh ra với những cái duyên lành những cái ba năm bậc đầy đủ đó thì trở thành bậc thánh sự tiếp nối có lợi ích vô cùng vô tận là như vậy còn kẻ ngu thì không thể có cái sự tiếp nối tốt đẹp như vậy được Và câu chuyện này xảy ra khi mà Thế Tôn ở tại Kỳ Viên à, liên quan đến một cái vị đồ tể mổ bò. Và tại cái thành xá vệ này thì có một cái người đồ tể chuyên mổ, chuyên mổ bò. À, ta biết là mổ bò thì người ta hay cột cái, cái bốn con à, cái chân bốn cái chân con bò lại và người ta gịch cái cổ nó vào cái ấy rồi người ta lấy cái cái đục à, hay là cái búa tà đó thì người ta đập ngay cái chỗ ốc của nó thì con bò nó năn ra à, nó chết thì người ta cắt để lấy những cái tiết bò và bắt đầu người ta mổ bụng cái con bò đó ra người ta chia à, chia từng phần từng phần thì à, mổ bò ông ta giết hại à, biết rất là nhiều rất là nhiều con bò thì chúng ta biết là ừ, một người cả đời làm những cái bất thiện như vậy thì người chọn cái phần thịt ngon nhất cho mình và sai vợ nấu nướng rồi vị này ngồi vào ăn thì cùng với vợ con và ăn cái thịt bò này phần còn lại thì ông bán lấy tiền lấy tiền và suốt 50 năm 55 năm ông giữ cái như vậy chúng ta thấy rằng là bất cứ cái người sát sanh nào thì con mắt của họ cũng đục tỏ và cái tâm trí của họ đờ đẫn sư đã từng gặp nhiều cái người như vậy này. họ không có thông minh được nếu mà họ giết nhiều xúc, xúc vật thì trong cái thời gian này thì mặc dù đức thế tôn á, ở tại cái tịnh xá bên cạnh nhà của ông thì không bao giờ ông ông cúng cho thế tôn một muỗng cháo hay muỗng cơm trừ thịt bò ra ông ta không có ăn cơm vậy chúng ta thấy là người ác với người thiện mặc dầu sống ở gần nhau nhưng mà tâm hồn các cái cử chỉ hành động lời nói nó xa nhau đến muôn trùng muôn dặm vậy đó muôn trùng muôn dặm người ác thì người ta không có thích những nhà sư tu tập tinh tấn như này kia đâu người ác người ta không thích cái điều đó nên này nhà sư sư biết mà những anh chị em nhà sư là họ không thích họ không thích cái điều thiện họ không thích bố thí là gì hết về cuối đời thì sư thấy mẹ sư còn đi chùa bắc tông rồi gõ mõ tụng kinh thì được chút thôi chứ còn sư không thấy ai hết biểu sao mà họ sanh ra mà trên thế gian này có người con xuất gia như vậy hàng ngày như vậy nhưng mà họ đâu có làm cái việc phước việc lành gì đâu huống chi là chúng ta thấy thế giới ngoài kia như vậy là người mà làm được nhiều việc thiện việc lành rất là khó ở trên thế gian này nên đa phần sanh ra là nghèo hèn là dơ bẩn là làm tổn hại cho đời chứ không ít gì hết rồi ngày nọ thì à, một buổi chiều á, thì sau khi à, bán được vài miếng thịt thì cái ông này mới đưa cho vợ một miếng thịt về nấu vào cái bữa tối và đi đi tắm ừ, rồi ông ta đi tắm thì một người bạn đến nhà ông và hỏi cái bà vợ này bà hãy để cho tôi một ít nhà tôi có khách thì thịt bán hết rồi ông ấy vừa đi tắm thì cái vị kia năng lý vì kia cái người đó năn nỉ ông kia thì ông cũng vì bạn nên là ông bạn đến nhà chơi nên năn nỉ thì người bạn nghĩ nếu mà đã hết thịt bán thì chỉ còn lại cái thịt dành riêng cho cái bữa ăn và ông ấy sẽ không ăn nếu mà không có thịt thì chắc gì ông ấy đã chịu để cái miếng thịt này cho mình và cái người này tự động ông ta xách cái miếng thịt ra đi không có hỏi xin gì nữa cả và tắm xong thì cái người đồ tể trở về khi bà vợ dọn ăn thì chỉ có rau cái bà ông hỏi là thế còn cái thịt lúc nãy đâu không có à thì người vợ mới thưa rằng là tôi chưa tôi chừa cho bà một à, ông chồng mới nói tôi chừa cho bà một miếng thịt trước khi tôi tôi đi sao thì một người bạn bà ta mới nói một người bạn đến nhà lại để mua thịt vì nhà có khách thì tôi trả lời là hết thịt bán mà ông cứ sắc miếng thịt của ông đi về dù tôi có nói miếng thịt đó cốt để làm thức ăn cho ông nếu thiếu nó ông không ăn cơm được và trừ khi có thịt tôi mới ăn tôi không ăn nữa bà dẹp đi thì lúc này à, ông nói trời ơi làm sao bây giờ người vợ mới nói là thôi ông chịu khó ăn cơm không có thịt một bữa thì tôi đã nói là là không và bây giờ thì ông bắt vợ dẹp cái mâm cơm và ông ta sắp dao ra đi và ngay lúc đó thì có một con bò ông cầu gần nhà và ông ta đã cắt cái lưỡi của con bò đó và ông ta luộc lên do cái cơn cơn thèm khác quá rồi cái cái sự tham muốn của ông ấy, đang sôi như vậy ông cắt ừ. ông cắn cái miếng thịt đó nóng quá và nó nó làm cho tái cái lưỡi và nó máu lưỡi của ông và ông ấy, ông mới chết và ông mới đoạt xứ thì chúng ta biết là ở miến điện á ừ. mấy năm về trước thì nó có một cái câu chuyện là cái vị chồng đó à, chuyên ăn những cái ớt mà cái ớt nhỏ chúng ta biết là cái ớt tiêu nhỏ thì um, câu chuyện này nó có thật thì muốn chi là thịt bò chỉ cần một trái ớt thôi ông ta thì ăn cơm là phải có ớt và mọi bữa thì người vợ đó đều dọn cơm đầy đủ ớt cho ông ta và đến một hôm á bà ta đi chợ không có ớt về thì khi dọn cơm lên ông ta hỏi ớt đâu thì bà ta không bà ta nói là chợ không có ớt rồi cái người vợ đó nói qua nói lại và ông chồng cũng rất là tức giận ông cầm cái búa và ông đập chết ngay cái người vợ thân thương của mình chỉ là một trái ớt rất là nhỏ thôi một trái ớt rất là nhỏ nhưng mà đó nó không phải là trái ớt đó nhưng mà trái ớt nó chính là cái sự tương tác của nghiệp của cái người đó thì qua cái câu chuyện này cũng vậy nên là chúng ta thấy rằng đời sống này bất thiện nó có năng lực và nó rất rất là nhiều sanh khởi trong đời sống và nó cuốn chúng ta đã đi vào cái vòng sanh tử trầm luân này vô định chúng ta đã từng đóng tất cả các loại vai ở trên đời này rồi và chúng ta đóng một cái bộ phim dài đê thê vô cùng vô tận mà cái tập phim nào thì nó cũng kết thúc với cái sự buồn đau và nước mắt nước mắt trong và nước mắt ngoài hạnh phúc mà chúng ta có được trong cuộc sống này nó cũng là một loại nước mắt vì tất cả mọi thứ pháp hữu vi nó là vô thường chính vì vậy cái khổ đế mà đức phật dạy cho chúng ta biết là không phải là sự đau khổ mà tất cả pháp hữu vi tất cả mọi quẩn ở trên đời này nó đều là khổ bản chất duyên sanh của nó và ngũ quẩn nơi Đức Phật nó tốt đẹp như vậy không có phiền não nhưng nó vẫn là khổ mà thôi <clears throat> thì huống chi là chư thiên phạm thiên vẫn là cái